Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Triệu Việt Vương phường 4, diện tích 1.559 m2 nở hậu, hai sổ xây dựng, một sổ riêng một sổ chung, hướng Tây, đường nhựa hai làn xe. Cách chợ Đà Lạt 3 km, gần chợ, cây xăng, view thoáng, ngay mặt tiền thuận tiện kinh doanh, đầu tư, giá 25 triệu một mét vuông. Nhà Nguyễn Lương bằng phường 2, diện tích 64m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô. Kết cấu một trệt hai lầu một áp mái, một phòng khách, một bếp, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, cách chợ Đà Lạt 1 km, khu trung tâm thích hợp kinh doanh, giá 12,5 tỷ đồng. Nhà Cao Thắng phường 7, diện tích 315m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu một trệt một lầu một áp mái, 7 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, 3 phòng trọ đang kinh doanh, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 13,5 tỷ đồng. Đất khe xanh phường 10, diện tích 1.000m2 thực tế 1.100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa ô tô, cách chợ Đà Lạt 4 km, cách đường khe xanh 400m, gần bệnh viện, khu dân cư đông đúc thích hợp đầu tư kinh doanh, giá 25 tỷ đồng.